Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vì thế còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Mọi người à, người ta thường nói rằng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chính vì như vậy cho nên hôm nay Phong đã quyết định mời tất cả các thành viên của Hero Team ở ờ, à, trừ siro ra nha các bạn tại hôm nay siro lại tiếp tục lười rồi <laughs> hôm nay mình đã mời tất cả thành viên của heo team vào trong đây để tiếp tục chơi tiếp với mình cái trò mini game lần trước mà có rất là nhiều bạn đã bảo mình là anh ơi anh hãy phục thù đi anh hãy chơi lại cái mini game đó đi vui quá anh ơi kìa hơi nhiều bạn thích quá cho nên hôm nay phong quyết định sẽ chơi lại mini game này nha và thật sự là phong muốn mình sẽ là người giành được chiến thắng trong trận đấu lần này hoặc có thể là phải là hội anh em bạn hiểu không nhưng mà hôm nay hình như hội anh em thiếu siro là hình như là hơi thọt rồi các bạn chỉ có ba người thôi hội chem bốn người lận kỳ này là hội chem mà quýnh gọi là te tua hội anh em luôn cho coi à. trời ơi ok thì thôi bây giờ mình <laughs> nghĩ rằng là lần trước mình đã giới thiệu những mini game rồi thì chắc các bạn cũng đã biết chúng ta sẽ chơi những gì rồi đúng không cho nên hôm nay không nói nhiều nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào video và chơi mini game luôn nào và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho phong một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy ở bên kênh youtube của tất cả các thành viên đằng sau lưng của mình Đăng kiếm hộ cho mọi người nha anh em À còn thiếu siro nữa đúng rồi nhớ đăng ký cho siro nữa nha các bạn Ok Còn bây giờ chúng ta cùng nhau vào video nào Lạc cô Let's go Rồi ok mọi người đã sẵn sàng chưa nào Tôi bấm vào nút bắt dạ đầu nha Vô Vô Ok ơi. Vô nào Và tiếp tục vẫn là trận lần ừ. trước Trận đầu tiên sẽ là trận đánh nhau trên tuyết mọi người ơi <laughs> Để xem lần này Phong có giành được thắng không đây Đúng rồi trên tuyết trên tuyết Sao lần nào cũng đánh nhau trên tuyết chứ ta Trời, chưa gì vậy té rồi Ui Mình thề luôn, mình chưa kịp Cà mui nè Ê, mèo Simi Mèo Simi, mèo à. Simi, mèo à. Simi Trời ơi, Mimi đánh lén mình mấy bạn ơi Nãy đào tuyết anh đúng không? Em vô tình đào thôi, em biết gì đâu Bây giờ là còn à, Mimi với lại là Sammy Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Ô, Mimi chuyên nghiệp quá ta Trời đất ơi Mimi khá là chuyên nghiệp Xong, xong, xong, gửi nhầm, gửi nhầm tay <laughs> Cái gì vậy sao? Trời ơi ok mimi là người chiến thắng đầu tiên nha bạn bạn thấy không mấy cái người mà im lặng á thường rất là nguy hiểm mấy bạn ơi im lặng gọi là bất ngờ tấn công phía sau ok anh em ơi anh em anh em đừng có chỉ cho mimi biết chúng ta sắp chơi trò gì để cho mimi tự thua đi mọi người ạ à. em cay mimi quá mimi tấn công em cay quá xem tự rớt kìa xem tự rớt kìa xem tự rớt trời này nhanh quá à mình ghê luôn đó trời ơi kìa Ôi kìa Rồi mui đi rồi Mui chạy rồi Yeah Phong win Sao thì nói tôi quá không à Đến phòng Đến phòng nó không phải ưu điểm của mình Cái thích cái nhà gì phong phong mẹ hứng thú Trời ơi tôi win tôi phải vui chứ Ok rồi tiếp điểm nào đây nè Vứt cái thuốc đi Vứt cái thuốc đi Thuốc này vô dục lắm Cái gì vậy Ai muốn vứt thì vứt tôi thì tôi uống đó cái này dễ mà cái này là dễ nhất luôn nè em thấy cái này mới là dễ nè cái này mình có thể nhìn màu mình đoán được nè trời ơi cái này nó hơi bị dễ luôn sao cây đó đứng im chỗ vậy cây dạ. cây cây đang me me đang em đang me me đây em đang em đang me me Window cây đây me me chuẩn bị lên chuẩn bị lên chuẩn bị lên chuẩn bị lên chuẩn bị lên xin biết cô này một hai oh no Trời ơi, sao thắng rồi của Sam ảo ma Canada cực luôn, nó không đổi màu tí gì hết Đừng có hiểu gì Ok rồi chờ tiếp theo là chờ đánh nhau rơi xuống giật nè Mọi người đánh giết cá. Mimi trước đi mọi người Mọi người giết Mimi trước đi Mimi im lặng Mimi nguy hiểm lắm mọi người ơi Rồi chơi đánh cá Mimi Ôi sao giết Mimi trước Rồi Mimi té rồi Ấy da Simi à Mẹ Simi Quýnh mẹ Simi xuống giật Ai Sao giật Quýnh nè Cà mùi cà mùi nắp cà mùi nắp Ôi sao cà mùi nắp dính đập bàn luôn dính đập bàn luôn dính cay quá dính đập bàn luôn thề luôn nó nuốt mà đậu thiệt bị mà dính cay quá cuộc đời quá, kiểu mình đánh hết tất cả mọi người ấy xong mình nhìn xung quanh kiểu không còn ai tự dưng nó thò ra đập mình chứ ôi trời ơi các bạn các bạn có làm gì gì các ừ, bạn tôi với bạn đứng kế sammy bạn ơi sammy vẫn là chân lý cuộc đời đứng kế sam vẫn là hạnh phúc nhất dù tôi có chết ôi dẹp đi tí nào ông ông đẩy tôi xuống cái gì đừng có chân ôi rồi sim ơi sim đứng gì ngoài đó vậy sim từ từ mấy cái thuốc này nó chờ nó mới cục kia đúng không cái này không nhập lửa rồi nha em nhìn em nhìn trời ơi nhanh quá nó nhanh quá à em không ngờ nó nhanh như vậy luôn á ok để trên đầu nha sam để trên đầu nha sam cái tán cây trên đầu mà biến mất là chạy liền nha ôi ơi đi ra chỗ khác đi môi <laughs> trời ơi quay mọi người ơi Ui đừng bao giờ đừng bao giờ để cho gọi là ca mui thắng hai lần mọi người hiểu không ca mui ca mui hãy dụ lắm Ủa chạy đông gấp đó kìa vậy Buồn cười hồi nãy dịch tức với dịch đặt bàn luôn chắc đi lắm luôn kiểu bên xung quanh kiểu ok được rồi tôi thò ra cái là bình <laughs> hay anh bình tĩnh anh bị lắm luôn đó trời đứng trong này nguy hiểm quá ơi ôi trời ơi ôi ôi ôi ôi no no trời sao đâu oh no trời nó đổ liên tục luôn qua bên xe cái dịch ôi thôi giờ thắng rồi mimi mimi còn mimi còn mimi ghê vậy còn mimi dịch ủa khoan mimi làm gì vậy trời ơi đứng góc kìa ủa sao mình ủa biết đâu mít đứa mình chiến thắng hay quá dịch ơi dịch đã giành chiến thắng rồi dịch đỡ cây chưa con congratulations Okay. Congratulations. Ồ bài đó cái trò mình ghét nhất cái trò đánh zombie. Cái trò này nó chỉ là noob em hiểu không? Nó sao bằng cái trò rất là là combat em hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Trò này cho này đứng lại nó còn đánh zombie nè. Đánh mấy bọn kia nha. Đừng để chúng nó lại gần mình nha. Cẩn thận nha mọi người. Sau lưng anh ơi, sau lưng anh ơi. Ôi no, ôi no né. Ôi no, tôi tôi chơi chiến thuật né mọi người ơi. Ui Ripper nó tấn công mình nó chạy ra chỗ mình ui mấy con nhện mới nguy hiểm á ờ. xin con nhện là nó có độc á giờ đây anh em mình hợp tác giờ đây anh em mình hợp tác dịch anh em hợp tác anh em mình hợp tác giờ đây ai da nó sau lưng ui no đánh gì mà ghê vậy cho <laughs> ngồi với đừng này mui sao mà cay cay bay màu đầu tiên rồi buồn quá nguy hiểm quá nguy hiểm Ủa sao chú? Ủa sao chơi đi Rồi xong em chết rồi. Trời ơi. Hay vậy? Dạ. Wow Tất cả mọi người đều đi luôn sợ thật Trời ơi tất cả mọi người đều win Có tôi là chưa win trận nào Rồi trận này mới nguy hiểm nào Trận này là nguy hiểm là trận này Thôi anh em xác định thua nha Chị em ơi chị em ơi chị em ơi Hỏi anh em Hỏi anh em Hỏi anh em tản ra Hỏi anh em tản ra Hỏi anh em tản ra nhanh lên Hỏi anh em tản ra Giết mẹ mẹ Giết mẹ mẹ đi Giết mẹ mẹ trước đi Giết mẹ mẹ trước Giết mẹ mẹ trước Dù mình cứ thua mình phải giết mẹ mẹ trước Đánh lén hả cà mùi Ủa mẹ mẹ đâu mẹ mẹ đâu Ca mùi nè ca mùi ơi mẹ mẹ này quýnh mẹ mẹ đi cây quýnh mẹ mẹ đi cây mình đang đánh nè à? Ui ôi mẹ meme meme lắc ghê quá à hay quá trời ơi hay quá hay quá cao mui hay chi đấm đấm đập mèo xin mui chết rồi chết rồi không mất hết rồi à? Sammy Sammy Sammy Sammy hả Sammy quýnh Sammy quýnh Sammy quýnh Sammy rồi anh em anh em anh em tản ra anh em tản ra anh em tản ra rồi bây giờ anh em anh em đứng để cho hồi full máu đi rồi anh em mình chơi nhau nè ui rồi mimi đi rồi mimi đi rồi hai màu hết rồi 50 đi rồi Chết rồi, chết rồi Bây giờ, bây giờ rút kinh nghiệm phải kiểm tra kỹ <laughs> Ok, rồi bây giờ anh em đứng tản ra nha Chuẩn bị nha Hồi phun máu chưa, anh em hồi phun máu chưa Rồi đây mình gần hồi này dịch cũng gần hồi phun máu nè anh em mình chơi công bằng thế cơ mà đúng không mọi người ừ, ok ok giỏi thôi giờ mình nhường dịch với cây của trước á mình nhường á ok ạ thôi dịch trước đi không thôi à, hay hay nên mình tấn công dịch trước đi cây vậy nha giờ mình giết dịch xong rồi anh em mình đứng hồi máu chờ quýnh nhau nha cây được luôn ok rồi vậy còn chần chơi nữa một hai ba tấn công mít tới dịch mít tới dịch mít tới dịch mít tê dịch <laughs> đừng đập bàn cái dịch <laughs> mít tê dịch nè mít tê dịch ủa gì cây sao cây bất tình cây bất tình cây chiếc mất dạy trời ơi mày thấy không cây đòn chiếc mất dạy cho nó quýnh lên kìa cây đòn no cây đòn là đồ xảo nguyệt xảo trá gian lận Người ta chơi chiến thuật lại bảo người ta xảo trá Trời ơi mày thấy không Trời Không thể tin tưởng ai được mà Đúng là không thể tin tưởng ai được Một điểm rồi đó Lòng một rồi đó Người ta gọi đó là lòng người Đúng là lòng người Ok Bây giờ là né TNT nè Bây giờ né né TNT nè Bây giờ né TNT nè Trời ơi quả bơm nó rơi ngay cái đầu Cái này dính cái là đi luôn á Quả bơm nó rơi đúng ngay cái đầu tôi luôn Ui trời ơi rồi à, xong, xong luôn, rồi. không cần bay vào Tôi đi rồi, tôi đi rồi Ui rồi <laughs> Rồi xong, dịch đi rồi Biết tôi dịch sao ta Biết tôi dịch đi rồi Rồi cay đâu, cay đâu Cây đậu sao Cây còn hỏi cho em, chỉ còn hỏi cho em thôi Rồi xong, Sammy dính quá trời luôn Rồi Hội cho em giỏi quá, ai ai ai Này thì hội cho em giỏi quá nè Này thì hội cho em giỏi quá nè sống cuối cùng đứng dậy mà chúng ta đúng rồi Đúng rồi xí xuống ôi hay Mày mày bị nói trước, mày mày bị nói trước Mẹ xin mây chiến thắng trận này Rồi trò chơi sao quên rồi Trò này là mình, né bom. Trò này mình né bom đi qua bên kia là win Ok Mình nhảy sao? Là nhảy nhảy đừng có đặt tấm ván anh hiểu không? Win! Yeah! Cái gì vậy? Ủa? Cái gì hết trơn Ủa sao phải là mình? Ủa kìa gì vậy ủa sao phải là mình tại vì tôi tại vì cao mới xuống chưa oh my god cho đi canh nè cho đi canh nè cho đi canh nè ok vâng, trận đấu vâng, one shot vâng, one kill nè cái này là cái này là mọi người phải né xuống né xuống nấp nấp nấp nguy hiểm lắm này đâu mèo xi mà ủa sao bị thắng Dạ, cay cai dạ, đôn dạ, cai đôn tại sao bạn cứ nở bắn mình hả cai sao bạn nở bắn mình à, à, à. cay đôn nè cay đôn tại sao đợi đợi đợi đợi từ từ đợi mình tí đợi mình tí từ từ từ từ từ mọi người đợi tí ở cai tiếp nè mèo simi đang nhắm mình kìa <laughs> simi nguy hiểm quá rồi xong hai chị em hai hai chị em lại chơi giết hai của oh bay gót trời ơi trời sim sang nè sim sang nè còn sim hơi mà sao đi trời ơi mình bị chính người yêu mình bắn mình đau khổ quá đau khổ quá bị chính bạn gái của mình bắn mình mấy bạn ơi nhưng mà lúc ông bắn là ờ, lúc lúc ông bắn sam thì không cái này là khó lắm mọi người cái này là phải biết đi đâu sam ơi kiếm chỗ núp đi sam đừng có chạy qua chạy lại như vậy không sao không sao không sao cái này mình phải chơi cho nhanh chứ à, đúng rồi đó <laughs> tìm múa tìm múa Simmy múa kìa trời Coi Simmy múa kìa trời Rồi Simmy quyết định chơi chiến thuật lại gần Rồi xong rồi hụt rồi Căng thẳng quá căng thẳng quá Căng Trời ơi sáng nữa căng quá căng thẳng quá căng thẳng quá căng thẳng quá cây đoán đoán coi à, sim hay sam thắng cây à, mình thắng à, bạn chết rồi còn đâu mà thắng ôi dạ <laughs> ôi no xài chạy đi sam chạy đi sam chạy đi sam chạy đi sam bên kia kìa sam ơi cẩn thận sam ơi trời ơi sim ba điểm luôn simi ba điểm luôn trời ơi Justin lava cua này đúng không cua cua bắt né lava trời lava lava lava dừng lava anh em ơi chúng ta ít nhất chúng ta không được gọi là người ta không được top 1 thì anh em chúng ta phải top 2 top 3 chứ anh em phải cố gắng gọi là gọi là đẩy cái người gọi là cao điểm nhất xuống rồi xong tôi rồi xong tôi rồi tôi mới vừa nói xong tôi té luôn mấy ông ơi tôi không biết cái này là đi cái nào luôn á trời đây đây đây đây đó à, sam sam đứng im cho nói đừng di chuyển nữa đừng di chuyển nữa chứ sao cũng win ờ, không không hình hình như là hình như bị nhảy hình như là nhảy lên trên đây là win là sam nhảy trên đây là win nhảy trên đây là win đây ok ok từ từ từ từ từ từ từ từ cẩn thận nha cẩn thận nha cái chừng ca mui qua trước cái chừng ca mui qua trước nhảy qua đi sao cái chừng cái gì ừ. nhảy cũng ở giữa nè bà nội trời ơi cái cục ở giữa bà nhảy đi đâu vậy à thì trò này vui nè à, mình thích trò này Ok, trò này là trò bơi nè trò này trò bơi nè bơi bơi bơi bơi nhanh nhanh nhanh oh no tôi chọn sai rồi ôi trời ơi chọn sai rồi trời ơi sai rồi sai một nhịp hay là thua rồi thẫn hả no. sai một nhịp là chậm, mà nè sai một nhịp là bị chậm rồi trời ơi thật sự là cực thật à mà các mèo xin mười điểm bye xin mấy bốn điểm rồi trời ơi dạ. mà không thua đâu Tôi không muốn thua đâu trời ơi Tôi đau khổ quá Tôi đau khổ vậy cái gì Tôi đau khổ quá Tôi phải giành được chiến thắng chứ Trời ơi Tôi không thể thua Ủa? được cây này mọc nhanh luôn á ai Bây giờ nhiệm vụ mọi người phải đặt thật là nhanh Bây giờ nào là hết rồi Hết rồi Hết rồi Hết cây rồi Mọi người được mấy cục à Ba năm cục à Tôi được bảy cục nè Mình được mấy Tôi được 7 cục luôn Wow Ôi em Em mọi người em của bảy cục nè Yes Ôi, không còn tám ơi ở trong phòng tắm luôn ôi trời ơi bà mui ờ bằng mình luôn à ờ, yeah phòng ờ, quen À khoan, dạ. lúc đấy cục đấy, à, cục đấy là hình như Sam được mà. Hả? Không, oh em thấy em chỉ bằng được. Trò này vui. Trò này mới vui nè, trò này là đẩy vào ra nè. Em rồi, em rồi. Ai đẹp trai đẹp gái chứ có thằng này. Tôi là đẹp trai nhất, chắc ăn rồi. Gái, tôi đẹp hơn. Tôi đẹp mọi người xấu ấy. Trời đẩy cho tôi, đẩy cho người ta chơi đi mọi người, đẩy cho người ta điểm đi mọi người. Trời ơi, để tôi hy sinh, tôi hy sinh, tôi đứng trong đây cho mọi người đi ra đi, tôi hy sinh đây mọi người. Mọi tôi ra. Mọi người ơi, đánh gì mà đánh dữ vậy? Trời ơi mọi người đi ra đừng hy sinh trò này đừng có chấp nhận hy sinh đừng có đánh đừng có chấp nhận hy sinh tôi đứng trong đây cho mọi người đi ra đi mà đi ra thế đi không nước miếng cảm nào luôn đó mọi người mọi người ơi mọi người <laughs> cho người ta xinh điểm mọi người mọi người đẩy simi xuống đi mọi người đừng cho simi lên simi được quá nhiều điểm rồi mọi người đẩy simi xuống đi mọi người cho tôi ba điểm cũng được cho tôi top gì cũng được đừng đẩy tôi thua yes Oh trời <laughs> god. Quân oh. Trời Cái trò tôi ghét nhất này ờ, tàn hình tàn hình ờ, tàn hình đánh nhau tàn hình đánh nhau tàn hình đánh nhau cái trò này tôi ghét nhất này cái trò này tôi ghét nhất luôn á trời ơi có cái cung cắm vào người <laughs> chết rồi chết rồi mình có cái cung cắm vào người cho mình sẽ bị lộ trời ơi cái oh gì vậy e để nó cắm hoài mày luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xong, rồi oh xong, no. vị trí rồi chứ sao? <laughs> Mũi tên gắn vào đầu mình mình bị lộ vị trí các bạn ơi. Mình cá chắc cái trò này chỉ có đi núp thôi, <laughs> để cuối trận mới đánh nhau Ôi anh em bây giờ mình đứng núp đi để cuối trận đánh. Ôi, mày xuống đi. Ai? Mày mày xuống đi, mày xuống. Bạn nghĩ, bạn nghĩ bạn lại, bạn đòi đánh với mình. Bạn nghĩ bạn lại, bạn đòi đánh với mình. Mình thà mình cầm sát thua, mình cảm giác thua rồi, mình cầm sát ơi nấm nấm nấm sao mà chị viết rồi chị viết rồi có chân có chân chị viết rồi đó chị viết rồi mèo simi à bạn muốn giết mình à đâu dễ mình bạn cũng quên không mình muốn, là mình, mình, sao mình cũng không muốn cho bạn được điểm cao đâu phong à <laughs> vậy hả không Đúng sao rồi. vẫn còn sao rất ơi? nhiều màn chơi bạn dành điểm đi sao dành điểm đi sao dành điểm đi sao rồi đi, đi, đi tìm nè đi tìm người nè Dạ, chúng ta đang thấy là Kairon Mr. Dịch đang lại gần nhau Kairon Mr. Dịch đang thấy gần nhau rồi đang lại gần nhau rồi Hiện tại đang cầm kiếm đánh nhau Gì vậy Sam? Đừng cái đường đó Sam Trời ơi trời ơi trời ơi Sam ở kia Sam ở đó đây Trời ơi Sam kiếm kim cương nhưng Sam vẫn quýnh không lại bạn ơi Rồi Sam quyết định chạy Trời ơi Sam ơi cắt kiếm đi Sam ơi Cắt kiếm đi <laughs> Trời sao bà tỉnh nha Mi Mi nhào vô quýnh ừ. Mr. Dịch Mr. Dịch quýnh lại Mi Mi Và hai người bắt đầu nhào vô quýnh có à. cả Kairon nữa Trời ơi căng hẳn quá rồi xong cái đòn, cái đòn sao? Cái đòn sao? Cái đòn sao? Cái đòn sao? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cố lên, cố lên. Thấy <laughs> cái bắt đầu có bị vẻ căng thẳng các bạn. Game căng thẳng thực sự. Cà môi nấp nè, cà môi chơi nấp nè. Rồi, lộn đi. Trời ơi, lâu ơi. Ông Mr. Dịch ông bắt cua à không, cà môi cà môi chơi nấp, cà môi leo tuốt trên cao nè. Rồi, rồi. À, cà mui không chữ còn ô mui mui nấp giờ còn mi mi mui là chị chị có nấp rồi mui là mui chơi mui nấp trời ơi anh nấp rồi mui làm sao đánh lại mọi người mọi người đánh pro lắm mà không đánh có đánh ơi đánh mi mi thì mệt nha đánh mi thì mệt nha ca mui hiện tại đang còn full máu kìa cô đây mi tôi yếu lắm hiểu không nên bà đánh bây giờ nè tôi nói là tôi nói mọi người nghe nè Bây giờ Mimi với Sammy có nhạo quýnh nhau hai người cũng sẽ mất máu thôi Hai người mất máu không hồi máu lại được đâu Cho nên hãy quýnh Camui để Camui hồi lại bằng máu mọi người Chị chúng ta tại sao đi anh nhau Ôi dịch kìa dịch kìa Rồi xong luôn Mimi đã bị Mimi chết rồi? bởi dịch Trời Vậy xuống đánh nhau đi dạ. Thứ nhất là anh đang yếu máu Thứ hai kiểu gì hai đứa cũng đập anh Anh chảo lý do để anh xuống à Phong thông cảm Đúng rồi anh à, dạ. Hay quá Hay quá Hay quá Hay quá nơi Mình cũng không phải là Câu chuyện là à. chỉ còn ba anh ừ. em mình đi Anh em mình sẽ chơi một cách khô máu hiểu không Tâm sự nó sẽ nhắc giờ đây bây giờ em à, là chủ phòng á em có thể dùng lệnh kêu được <laughs> nửa nữa đi để anh anh thôi à, giờ em giết cái người chơi dơ nhất Campuchia đúng rồi đúng rồi cái là chấp dơ cái là người ta chiến thuật đàng hoàng cái là người ta còn thật đâu À, à, thôi okay, okay, thôi ok bây giờ mà. bây giờ em không thể nào chen ngang cuộc bây giờ như thế này nè bây giờ như thế này em phải giúp giúp dịch trước để em để bây giờ như thế này bây giờ như thế này tôi sẽ sệt lệnh tba tất cả mọi người dịch chuyển vào giờ một chỗ sau đánh nhau chứ đứng như thế ờ, này mãi không bao giờ đánh nhau được em em em dùng lệnh đấy là em giết anh rồi hai đứa nó sẽ là anh trước <laughs> sao giờ thôi bây giờ để tôi tôi trước ok mui cố lên nha em đã nhường mạng sống nản cho cho, cho chị đó nhớ nha khoan khoan khoan từ từ nếu mà nếu mà chị bị bị bị đánh á là ừ, vật sẽ có kiếm kim cương đó nha nói chứ ờ thôi mùi hai mình <laughs> giết nhau xong nè xong nè xong nè xong rồi ok rồi giết đi rồi không vâng, ăn đừng cẩn thận cẩn thận cẩn thận vịt ở trên sẽ lợi thế hơn nha không chơi không chơi chơi vậy không không được nha vịt ở trên sẽ lợi thế nha <laughs> thôi bây giờ em em em đưa kiếm cho chị chị giết em đi em đưa kiếm chị để chị giết ông ông ông ông, ông dịch được không dạ. ok được không ơi là sam không chị không muốn em hy sinh đâu chị không thể làm thế được cảm động quá tôi cảm động đâu sổ mũi ơi anh đừng đang xem phim Hàn Quốc mà anh anh cảm thấy là nó khó em như làm xong rồi chị chị giết em đi không chị không làm không giết đi bây giờ tôi bây giờ tôi sạc lệnh tôi giết cả hai luôn bây giờ tin không ôi em tin chị em có thể đã giết ông được chị có chị mọi người ơi thời lượng xem video có hạn mọi người làm ơn anh dùm em thời lượng Thời lượng xem video có hạn mọi người ơi, thời lượng xem video có hạn Ôi Qua gì đó Hoài thằng, ôi ơi con em Có dịch, có dịch, có dịch đây, có dịch Có dịch Trời ơi Mẫu ở đây mà ai ăn thua mẫu Trời ơi oh Đó là câu chuyện buồn, rất buồn Tôi quá anh em anh em anh, em bây giờ bây giờ anh, em anh em lắm anh mới còn ngồi đây phong ạ không anh ăn ấy bốn lâu rồi anh em anh em anh em chúng ta phải hợp sức lại hội chị em đã hợp sức quá nhiều chúng ta phải hợp sức lại với nhau ui tôi có ngọc ender này cả nhà đó là ngọc ender thì hơi pro nhá ngọc ender à. mình đã giết được mẹ Simmy ơi mình mình giết được Mimi ơi mình giết được Mimi ơi làm thế em chị sao em làm thế không không không ôi tam chê đa bia mình thà mình thà mình thua mình thà mình thua chứ mình không để cho hội chị em nữa giật đây anh hãy anh còn sống không vậy vậy dù em đa bia mà rớt xuống dục ghê luôn trời yes oh my god thầy quá thầy ơi không chơi dơ mà thua kìa cái gì chơi dơ cái gì chơi dơ nói lại mình chơi đàng hoàng nha mới nè ở à. ờ, đứng đứng đứng đứng vào màu nó yêu cầu à đứng vào đúng không ủa là sao nhạc đéo không biết tích gì đây tức từng từng tức từng từng từng như là nó đang nó đang bắt chúng ta làm một bài tình Ray Ray Ray Ray Ray màu xám màu xám màu xám Ôi không nhìn màu đâu trời ơi Nhìn nó đây á nhìn nó đâu Ai tâm dưới ở bên dưới ở bên dưới thanh ở bên dưới ở bên dưới bên dưới thanh thanh thanh Trời ơi trời tức ghê Trời ơi màu xám Đây đây phải là màu cam orange ờ, orange orange orange Ê, trò này mới vậy vui vậy lại hai chọn lại hai chọn lại hai chọn lại hai những người thích âm nhạc như tôi màu gì đây màu gì đây màu gì đây màu gì đây màu xanh wow, wow. trò này dành cho những người giỏi tiếng anh riêng phong thua đầu tiên là, là chuyện bình thường ok green green green mà vợt green phát kia mà phải đọc chữ phải đọc chữ mọi người nhìn màu không kịp đâu dark green dark green dark green dark dark dark oh, oh my god ok ờ. ok ok ok ok trò chơi dành cho người thông ờ, người giỏi cái ok ok purple purple ra bôi đã đi rồi ờ, riêng màn này riêng màn này tôi ủng hộ mimi nha à. mimi cố lên mimi mì mì cố lên mì mì cố lên mì mì cố lên ôi ôi xin cho còn không phải một ủa gì vậy chị em ờ, nhắc vô nhắc chị em cái này có được gọi à. cái cái cái cái này có được gọi là chơi ngu mọi người cái này là chơi ngu cái này chơi ngu cái này chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu chơi ngu không chơi dơ chơi dơ chơi dơ chơi chơi ê rõ ràng người ta đánh sky của ta nhào vô ta quýnh ta solo mấy lần mấy người luôn mà kêu ta chơi dơ trời ơi ok bạn ơi ok bị dính cái tên gì trời tất kia và mấy bạn ơi trận đấu lần này thì bạn đã thấy rằng là thôi đừng thanh kêu nó xem để mình chào đã đừng thanh kêu nữa ok bạn ơi thì trận đấu lần này thì như các bạn đã thấy thì mèo simi đã là người giành được chiến thắng để mình xem coi có coi top được không à đây coi top được nè à, ờ, simi là top một cao yeah. top hai phong cận top ba kairon top bốn và những người còn lại thì uh, top 5 ok những người còn lại là yeah. cả bắt Mr. Việt A là game luôn rồi Mới tới dịch thái game luôn các bạn ơi Ok bạn ơi Ok bạn ơi Vậy là coi như trận đấu lần này thì mèo simi đã giành chiến thắng cho hay quá mình nói mọi người nghe nè mình nói mọi người nghe nè cái trận đấu này thật sự mình cảm giác rằng là hội chị em co ốp với nhau chơi chung tim với nhau quá nhiều ngay cả bạn cuối Mimi còn nhường cho mèo Simi rồi thậm chí là có những cái pha đánh nhau mà hội chị em có ốp nhau quá nhiều mình thật sự mình rất bất xúc. Mình Kể rất bất xúc. Mimi có thắng thì Simi vẫn là top 1. Vậy hả bạn? <laughs> Nếu mà Mimi thắng á, nếu mà Mimi thắng thì vẫn sẽ chơi được sẽ chơi tiếp. Vẫn sẽ chơi tiếp tại vì là người nào đạt được 5 à, điểm, 5 điểm thì nó mới nó à, mới kết thúc 5 5 điểm 5 điểm 5 điểm đúng rồi 5 à, điểm là win ok bạn ơi thôi nói chung á là bạn tự cảm nhận là coi như là hội anh em hay hội chị em thắng thì bạn tự cảm nhận thôi chứ mình là mình thật sự là mình rất chán cái việc gọi là hội chị em có ốp với nhau như thế này rồi mình cảm giác bất lực mình hiểu em lý do vì sao mình hiểu lý do sao nãy dịch đập bàn rồi bạn ơi mình đang muốn đập luôn màn hình máy tính của mình đây trời ơi là trời ok thôi thì nếu như bạn muốn mình chơi tiếp tục video game này thì bạn nhớ đừng quên hãy để cho video này một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha và nếu anh em muốn phục thù lần nữa <laughs> đừng like bạn các bạn làm ơn dislike cái video đi tôi sẽ không chơi một cái game nào nữa tôi thề tôi thề tôi sẽ không chơi một cái game nào nữa tôi nhận độ nhẫn nhịn có giới thiệu ok và tạm biệt anh em hẹn gặp lại anh em những video lần sau lần sau sẽ không đập bản đâu lần sau tôi đập luôn thùng máy đấy <laughs> lần sau đốt ờ, nhà luôn ờ, ờ, cho coi gọi siro vào siro mới là thánh game chơi game này ừ đúng rồi ha mấy bạn ha trời đúng rồi hội anh em thiếu siro bạn ơi cho nên là hội anh em mới thọt thôi lần sau nhất định mình phải mời được siro vô bạn ạ à. mình cay quá mà mấy bạn muốn mình mời siro vô nhớ bình luận cho mình biết nha chứ mình thật sự rất là bức xúc ok còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại anh em những video lần sau bye bye trời ơi liêu hội cho chẳng qua nhiều người hơn thôi <laughs>